Nữ chính trong thiên tài bất hảo lại hóa thân thành một đầu bếp siêu đỉnh, cắt thịt bò phải cắt 0,001 mm. Áp chảo cũng chỉ áp trong một giây. Nhiệm vụ tưởng như không thể hoàn thành nhưng cô lại hoàn thành một cách vô cùng xuất sắc. Không ai ngờ tới trước khi đi lên đỉnh cao, cô vẫn chỉ là một cô gái chuyên nấu ăn ở vỉa hè. Bát thái mà ao y nấu rất đỉnh, người ở xung quanh khu phố này đều thích tới tiệm của cô ăn. Nhưng hôm nay có một chàng trai sau khi đến ăn bát thái của Ao Y liền thay đổi sắc mặt, anh vội vàng đi đến trước mặt của Ao Y, đưa danh thiếp cho cô. Ao Y không hiểu anh có ý gì, sau này nghe bạn giới thiệu mới biết nhà hàng trên tấm danh thiếp là cao cấp nổi tiếng nhất ở Thái Lan. Ông chủ của nhà hàng Pun là bậc thầy trong giới ẩm thực, vô số quan lớn đều tranh giành để mời ông đến nấu ăn cho họ. Cơ hội không chờ bất cứ ai, hôm sau Ao Y liền tới nhà hàng để ứng tuyển. Ngoài cô ra còn có một người nữa cũng tới đây phỏng vấn. Pun bảo họ làm một phần cơm rang, ai làm ngon hơn thì sẽ được ở lại đây làm việc. Đối thủ của cô tốt nghiệp tại một ngôi trường đào tạo đầu bếp danh giá, anh ta chọn dùng cơm nóng để rang cơm, còn Ao Y lại chọn cơm thừa để trong tủ lạnh từ tối qua. Cô không dùng nhiều nguyên liệu giống như đối thủ, chỉ dùng một quả trứng gà và cơm. Lúc bê thành phẩm lên, cơm rang của đối thủ đầy đủ thành phẩm, màu sắc và nguyên liệu, trang trí cũng rất bắt mắt, còn đĩa của Ao Y chỉ có cơm. Bàn về vẻ ngoài thì cơm của đối thủ ăn đứt Ao Y, nhưng Pun lại không quan trọng những thứ đó, ông chỉ cần ngửi cơm rang của Ao Y là đã quyết định giữ cô lại. Tôi không được nhận sao? Đĩa cơm rang trông như cơm thừa này mà ngon hơn của tôi sao? Tôi đã tốt nghiệp. Pun chặn lời hắn ta, tôi bảo cậu về nhà. Tôi không đi, tôi đã nói với mẹ tôi sẽ làm việc ở đây. Poon cũng không phải người hiền lành dễ tính, đối xử với người được phỏng vấn cũng rất gay gắt, mà nhân viên trong cửa hàng cũng không được đối xử đặc biệt. Ông nói mùi đồ ăn rẻ tiền trên người của cô không xứng với nhà hàng của mình, bảo cô ra về tắm rửa sạch sẽ rồi quay tới đây. Ao Y cũng ngoan ngoãn làm theo. Sau khi vào trong bếp, Tôn liền giới thiệu nhân viên bên trong nhà hàng cho cô. Tôn chính là người đưa danh thiếp cho cô. Anh nhắc nhở Ao Y ở đây phải cẩn thận từng hành vi tới lời nói. Tôn thường xuyên sa thải người mà ông không vừa ý, nhờ có người bị sa thải nên cô mới được vào đây làm. Ngày đầu tiên vào nhà hàng, Hun đã ra một đề bài khó cho Ao Y. Ông bảo Ao Y cắt thịt và áp chảo. Thịt bò phải bắt buộc cắt mỏng 0,01 mm, cắt liền một mạch không được để đứt đoạn. Ao Y cảm thấy yêu cầu của ông rất cao. Hun bảo Ao Y không được giữ, nhưng cô không thể sơ sẩy được. Đây là thịt bò cao cấp, nếu cô làm lãng phí đồ ăn thì sẽ trừ hết vào tiền lương của cô. Khó khăn lắm mới cắt xong thịt bò theo yêu cầu của Pun, ông lại bắt cô áp chảo thịt bò bằng một giây, nếu vượt quá một giây thì thịt bò sẽ bị cháy. Ao Y đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thành công. Buôn vô cùng tức giận, bảo cô nếu không làm xong trong hôm nay thì cuốn gói đi về đi. Ao Y đúng là đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng nếu rời đi thì công sức cả ngày hôm nay sẽ thành công cốc hết. Vì vậy cô đã quay lại bếp để thử lại, thất bại một lần thì thử thêm lần nữa, tay bị bỏng cũng không sao hết. Đồng nghiệp rời đi hết cô cũng không quan tâm. Thử đi thử lại thì lần này cô đã thành công, thậm chí thịt bò vẫn giữ được màu sắc của nó. Buôn nếm thử một miếng thì thấy rất hài lòng. Hôm sau ông liền đưa mọi người đi nấu ăn cho một vị tướng quân. Chủ đề bữa tối là thịt và máu. Thịt bò mà ao y áp chảo chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ngay sau đó các nhân viên sẽ tiến hành thêm chút ít nguyên liệu, đổ tiết bò ra đĩa rồi gõ nhẹ. Sau đó đặt miếng thịt lên trên, một món ăn xa hoa đã được ra đời. Cuối cùng Pun đặt một bông hoa lên trên nó. Đây chính là bữa tối nay của mọi người. Họ ăn tới mức mà mồm toàn máu, không cần biết món ăn Pun làm như thế nào, nhưng họ đánh giá rất cao. Khi Pun đang được khen ngợi thì một người đàn ông đi tới chỗ Ao Y, anh ta đưa cho Ao Y một tấm danh thiếp, hy vọng cô có thể tới nhà hàng của mình làm việc. Nhưng cô không hề đồng ý, lúc này cô vô cùng sùng bái Pun. Cô muốn trở thành một bậc thầy giống như Pun, nhưng cô không biết con đường đó lại khó khăn tới vậy. Giới thượng lưu dùng người đẹp làm bàn ăn, tổ chức một bữa tiệc cũng phải mời hơn trăm người tới dự, bữa trưa cũng phải mời đầu bếp quốc tế tới nấu ăn. Thiếu gia nhà giàu chẳng biết thế nào là ngon, anh ta chỉ biết có thể mời Pun đến nấu là đã tăng thêm địa vị xã hội cho mình. Ao Y lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cô vốn muốn trở thành một người giống như Pun nhưng đồng nghiệp nói bắt buộc phải làm một món ăn mang hương vị của bản thân, nếu không thì họ sẽ mãi mãi là tay sai của Pun. Ao Y thử làm bít tết cho bố mình ăn, nhưng ông ấy lại không có phản ứng gì. Đồ ngon thì sẽ đắt sao, hay là vì đắt nên nó mới ngon? Ao Y cảm thấy là do mình làm chưa đủ ngon, vì vậy đã tới nhà Tun để học nghề. Tun mua một miếng thịt bò. Trong lúc nấu ăn, hai người cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Cuối cùng cả hai cũng xác nhận quan hệ tình cảm. Nhưng vài ngày sau đột nhiên Pun lại nổi giận, có người đã trộm 500g thịt bò và 500g gan ngỗng. Ao Y còn tưởng miếng thịt bò của Tun là ăn trộm ở cửa hàng, không ngờ lúc này lại có đồng nghiệp đứng ra nhận tội. Ông ấy đã làm việc ở nhà hàng rất lâu rồi, nhưng trước giờ chỉ biết làm cho người khác ăn. Rốt cuộc những món ăn đó có mùi vị gì, họ là đầu bếp mà không có cơ hội được nếm thử. Ông ta tưởng thiếu 1,2 phần thì sẽ không bị phát hiện, ai ngờ Pun lại nhớ rõ từng miếng thịt như vậy. Tại sao anh không hiểu ra, đồ ăn của tôi chỉ giữ chữ cho người có tiền mà thôi, nếu anh muốn ăn thì hãy bỏ tiền ra mời tôi, tôi sẽ làm cho anh ăn. Lấy đồ trong nhà hàng là ăn trộm mà ông tuyệt đối không để một tên trộm làm nhân viên của mình. Sau khi đuổi anh ta đi, Pun lại hướng vào một nhân viên khác. Không ngờ anh ta lại dám hút thuốc trong lúc đang nấu canh. Pun ấn đầu anh ta gần nồi canh cho đến khi thuốc lá rơi xuống dưới. Ông liền múc một thìa canh lên bắt anh ta ăn hết. Nếu cho khách hàng ăn cái này thì sẽ có chuyện gì xảy ra hả? Cậu có chịu trách nhiệm nổi không? Thái độ của Pun khiến Ao Y không còn sùng bái ông như trước nữa, nhưng cô không ngờ ông còn có thể quá đáng hơn nữa. Hôm nay Pun nhận một lời mời nấu ăn cho một gia đình giàu có, khi Pun nấu xong ông lại thấy mùi vị không đúng lắm. Ông lấy mì tôm ra, lấy gói gia vị trong đó để nấu một nồi canh mới. Cả gia đình khi ăn canh được làm từ gói gia vị mì tôm cũng không thấy có vấn đề gì, ngược lại còn khen rất ngon. Cho dù là ông có bê một bát nước lọc ra họ cũng sẽ khen ngon mà thôi. Sau đó, ông nói cho mọi người biết lý do không thể dùng nồi canh trước đó. Con gái của gia đình đó bị dị ứng với hải sản, nhưng người phụ trách nấu ăn lại cho hải sản vào. Nếu cô bé kia mà uống canh vào thì danh tiếng của ông sẽ bị sụp đổ hết. Anh muốn hủy hoại tôi đúng không? Nghe cho rõ đây, tôi sẽ hủy hoại anh. Cả đời này cũng đừng mơ làm đầu bếp nữa. Không ngờ ông ta lại dám đâm Pun. Sau đó nhân viên kia cũng phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Pun cũng phải nhập viện trong một thời gian dài. Trong lúc đó, Ao Y có mang bát thái tới cho ông. Cô nói trước kia bị ốm người nhà thường làm món này cho cô ăn, trong đó có mùi vị của tình yêu. Pun hoàn toàn không tin vào những thứ này. Ông không tin có thể cảm nhận tình yêu thương qua đồ ăn. Đối với ông, đồ ăn chẳng qua là sự kết hợp giữa nguyên liệu và gia vị mà thôi. Ao Y tò mò, vì sao một người có tính tình nóng nảy như ông lại trở thành đầu bếp? Nhưng khi Pun nói về quá khứ của mình, cô mới biết hóa ra ông ta cũng là một người rất đáng thương. Từ nhỏ gia đình Pun rất nghèo, mẹ ông phải làm giúp việc cho nhà giàu. Lúc đó ông rất tò mò, không biết trứng cá muối có vị gì, vì vậy đã lén lút mở tủ lạnh ra định thử một chút. Ai ngờ lại bị con trai của phu nhân phát hiện ra. Trong lúc hoảng hốt, Pun đã làm rơi lọ trứng cá muối. Sau này mẹ ông phải làm bù mấy tháng mới đủ tiền để trả lọ trứng cá muối. Pun cũng nếm thử trứng cá muối ở dưới đất, phát hiện món đó vô cùng khó ăn. Đồ ăn đại diện cho địa vị xã hội của cô, chứ không phải thứ mà cô yêu thích. Người nghèo ăn là để lấp đầy bụng, nhưng chờ tới khi cô không phải lo lắng tới cơm ăn áo mặc thì sẽ không quan tâm đến cái đó nữa. Nếu ao y muốn thành công thì không thể cảm thấy thỏa mãn chỉ vì ăn no được. Trừ khi con người khao khát thì mới tranh giành được nhiều thứ hơn. Bố của ao y bị bệnh, phải nằm trong sảnh bệnh viện đầy tiếng người đi lại. Mặc dù cô làm ở một nhà hàng danh giá nhưng cũng không có đủ tiền chữa bệnh cho bố. Cô còn cãi nhau với y tá chỉ vì một phòng bệnh. Mãi mới đưa được bố vào trong phòng bệnh, nhưng trong này lại có đến mười mấy bệnh nhân. Ao y muốn nhờ Pun giúp đỡ, vì ông cũng đang ở trong bệnh viện này. Ai ngờ lúc này cô lại nhìn thấy một tin tức động trời, một người đã giết vợ và con vì việc làm ăn thất bại, sau đó ông ta cũng tự sát. Ao Y biết gia đình này, thời gian trước Bun còn tới gia đình đó để nấu ăn, Bun đối xử với những người trong giới thượng lưu vô cùng khép nép, ông không hề biết rằng họ cũng phải sống trong lo sợ, phải trải qua biết bao khó khăn, nhìn bề ngoài thì có vẻ hào nhoáng nhưng bên trong lại thối giữa vô cùng. Ao Y đứng suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, một thời gian sau, Bun cũng xuất hiện, cô tiếp tục cùng Bun đi nấu ăn cho những gia đình giàu có. Lần này họ phải lên núi sâu, bởi vì người giàu có này muốn săn bắt cho họ, để họ nấu ăn trực tiếp ở đây. Nhìn những động vật nằm trong sách đỏ, ao y thực sự không thể xuống tay được, làm như vậy chính là vi phạm pháp luật. Nhưng Pu dường như đã quen với cảnh này, nếu như không chịu được thì đừng làm đầu bếp nữa. Đột nhiên ao y nhận ra rằng mình không phù hợp làm đầu bếp, cô cởi đồng phục ra rồi từ chức. Nhưng cô lại không can tâm, cô liên lạc với một nhà hàng khác, trước đây ông chủ đã đưa danh thiếp cho cô. Ông ấy rất coi trọng cô, không chỉ giao vị trí nấu chính cho cô mà còn giao cho cô quyền quyết định sau mình. Ao Y có một đội nhóm riêng của mình, cô mời bạn trai đến làm cùng mình, nhưng Tôn không muốn làm muốn dưới trướng cô nên từ chối. Ao Y dần trở thành người giống như Pun, trong lúc nghiên cứu đồ ăn mới, cô càng ngày càng nóng tính hơn. Cô nổi nóng với nhân viên, cũng học những món ăn giống như Pun, chỉ đẹp mà không có gì hết, nhưng cô có phong cách của riêng mình. Rất nhanh, việc kinh doanh của nhà hàng đã phất lên. Vì muốn cô phát triển xa hơn, ông chủ bảo cô nấu tiệc tối cho giới thượng lưu. Trong bữa tiệc đó có rất nhiều người trong giới ẩm thực, ngay cả Pun cũng xuất hiện ở bữa tiệc đó. Nếu như cô có thể làm ra món ăn để mọi người nhớ mãi, thì bữa tiệc này chính là dành để đánh bóng tên tuổi của cô. Tiệc tối vừa bắt đầu, Ao Y đã tập trung chuẩn bị đồ ăn, cô dẫn dắt mọi người làm những món ăn đặc sắc. Chủ tiệc và khách mời ăn xong cũng không ngớt lời, nhưng đúng lúc này ánh đèn lại tối đi. Thịt dê nướng cả con của Pun cũng được lên sàn. Ông rắc bột ngũ vị hương lên đó, sau đó nhóm lửa lên. Chỉ nướng trong vòng một phút, ngoài giòn trong mềm, thịt như này mới là ngon nhất. Chủ tiệc nếm một miếng xong liền che miệng lại. Sau đó mọi người cùng tiến lên để thưởng thức món ăn này. Ao Y cũng không chịu yếu thế, cô quyết định làm món tủ của mình. Đó là bát thái, là một món ăn vô cùng nổi tiếng. Ao Y nói đây chính là mùi vị của tuổi thơ, chủ bữa tiệc chắc là chưa từng ăn bát thái bao giờ chỉ nếm thử một miếng đã phải thốt lên vì quá ngon. Thứ gì chưa ăn thử đều cảm thấy rất ngon. Ván này Ao Y đã thắng rồi, nhưng Pun vẫn còn có chiêu cuối. Canh được nấu từ gia vị mì tôm, mùi hương chua cay đủ vị, chỉ uống một ngụm mà đã bị nghiện. Ao Y cuối cùng cũng không đấu lại ông. Nhưng cô không biết rằng thứ mình thua không phải là mùi vị mà là thân phận. Cho dù món ăn cô làm ngon tới đâu, bán được nhiều tới đâu, sáng tạo tới mức nào thì cũng không thể nào thắng được tôi. Nhưng Pun đã vui mừng quá sớm rồi. Video ông chế biến món ăn từ những động vật quý hiếm đã được gửi cho cảnh sát. Cảnh sát tới bắt Bundy, ông còn tưởng Ao Y đã tố cáo mình. Nhưng ông không biết người tố cáo mình là ông chủ của Ao Y và Tun. Họ đã gửi video cho tất cả mọi người, mục đích là để Pun thân bại danh liệt. Ao Y biết video đó là do Tun gửi đi, cô không hiểu tại sao anh lại trở nên như vậy. Nhưng Tun lại nói, con người sống nên có khát khao một chút. Cô không đồng ý với quan điểm của anh. Trước đây cô đã khát khao giống như Tun, nhưng khi đi lên đỉnh cao cô hiểu ra, trên cao thường rất lạnh lẽo. Được nhiều như những thứ mất đi còn nhiều hơn, Phía sau những hào quang lấp lánh ai mà biết nó thối nát tới mức nào. Ao Y lựa chọn từ bỏ mọi thứ, quay về tiệm nhỏ của mình. Mặc dù nơi này đơn sơ nhỏ bé, nhưng đây là nhà của cô. Một bát thái có thể không lấp đầy lòng người nhưng có thể lấp đầy bụng. Đồ ăn ngon là gì? Người vô gia cư bên đường cảm thấy đồ ăn thừa đã là đồ ăn ngon rồi. Không có định nghĩa nào cho đồ ăn ngon cả. Thứ bị định nghĩa chỉ có giai cấp và lòng người mà thôi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vậy là tập phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi Nếu như mà các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, share, subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo để đón chờ các video sắp tới nha Hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim tiếp theo Phê phim review xin chào các bạn Bye bye